Chào mừng ờ, quý vị và các bạn đến với kênh ờ, video của Điện Máy Cường Linh Thì hiện nay ờ, với nhu cầu ứng dụng cái máy móc trong nông nghiệp Sử dụng để phục vụ chăn nuôi cho nhà nông thì của bà con sử dụng rất là nhiều Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và bà con cái máy băm chuối Thái chuối đa năng Đấy thì máy băm chuối băm cỏ voi cây ngô Thì máy nó sẽ có hai chức năng đấy là vừa băm thô này Băm thô làm cây chuối này, cỏ voi này, cỏ sữa để cây ngô làm thức ăn cho trâu cho bò cho dê hoặc là chúng ta cho cá hoặc là chúng ta có thể băm mít à, chuối à, cọt để làm thức ăn cho gà cho vịt cho ngan cho ngỗng <clears throat> à, cho lợn thì à, đây trước mắt chúng ta đây là cái máy thái hai chức năng à, do điện máy cường linh sản xuất và phân phối thì máy nó sẽ được sơn màu xanh như này rất là đẹp đấy thì à, cũng như nhiều video chúng tôi gửi trước là có cái máy thái mịn này có máy thái à, thô riêng này đấy còn máy này thì nó sẽ kết hợp cả hai chức năng thì đây chúng ta sẽ đi ờ, chi tiết cụ thể từng phần của máy vâng, thì ờ, đầu tiên cái phần động cơ của máy thì ờ, máy thì sử, sử dụng motor dây đồng 2,2 kW với vòng tua là 2.900 vòng một phút đây motor dây đồng được lắp gọn gàng ở đây chúng ta có thể là mở cái phần này ra này để chúng ta kiểm tra motor thì lát nữa chúng tôi sẽ mở ra và chúng tôi sẽ giới thiệu cái phần motor sau còn đây là cái phần khung của máy máy thì được hoàn hoàn hoàn toàn bằng khung thép V như này chúng ta có thể nhìn thấy bốn bên bốn góc đấy có chiều hình chữ nhật như này à, với cái khung này thì chiều dài của nó tầm khoảng 60 đấy chiều cao khoảng 40 đấy 40 60 và được làm hoàn toàn bằng thép V chắc chắn đây chúng ta có thể nhìn thấy các thanh thép V rất là dày đấy và được sơn toàn bộ đấy không bỏ sót chỗ nào cả à, phần tiếp theo là cái phần à, à truyền động của máy thì máy sử dụng à, bộ truyền động bằng buli và à, cái nguyên lý hoạt động ở đây là Ờ, nguyên tắc hoạt động là nếu mà chúng ta băm mịn thì chúng ta sẽ sử dụng uh, cái buli với là tốc độ nhanh thì cái lưỡi dao nó quay nhanh và cái uh, chuối cái cỏ chúng ta sẽ băm nhuyễn còn uh, trường hợp chúng ta cần băm thô thì là sẽ sử dụng cái buli với là vòng tua nó nhỏ hơn đấy vòng tua nhỏ hơn thì uh, sẽ làm cái con dao nó quay chậm và nó sẽ tiến hành là băm thô cái cây của chúng ta ở bên trên này là cái phần Ờ, đầu băm của máy thì trong này là cái hộp này và bên trong cái hệ, chứa hệ thống cái dao thì ờ, chúng ta sẽ có cái khóa đai như này đấy nó sẽ có hai cái như này và được mở mở ra như này theo như kiểu là cái vỏ ốc như kiểu cái vỏ sò đây chúng ta có thể mở lên đây chúng ta mở cái mỏ này ra đấy thì ở ờ, đây là bên trong của máy này <coughs> bên trong của máy thì là hệ thống là một lưỡi dao và có hệ uh, gắn các hàn thêm các thanh gạt như này có các thanh gạt ở đây đấy đây là hệ thống lưỡi dao cái lưỡi dao này dao này là dao bầu rất là to à, cái đường kính uh, chiều dài này thì nó khoảng là 10 cm đấy trục ở giữa đấy, và ở chúng chỗ này thì nó sẽ có cái ốc hãm uh, ờ, cái dao vào cái uh, trục này đấy có hệ thống lưỡi dao và cái bầu này là hình tròn thì nó sẽ có cái cần cạt này nó quay đều này đấy thì à, cái phần chuối phần cỏ lúc khi sau khi băm xong này, cái lưỡi nó băm xong thì nó sẽ có hệ thống cần gạt này nó sẽ gạt bay ra cái cửa ngoài này đấy cái cửa đây và cái cửa này thì nó có thể điều chỉnh được cái, cái hướng cái góc chúng ta có thể ngả lên ngả xuống như này nếu chúng ta muốn à, nó phun gần thì chúng ta sẽ bẻ xuống như này còn nếu chúng ta muốn à, bơm băm xa mà chúng ta có thể muốn phun ra ngoài ao ấy thì nó ta có thể là mở cái cửa này lên đấy thì nó sẽ phun thẳng ra và chúng ta không cần phải mất thêm cái công đoạn là ném thức ăn ra cho cá ở ngoài ao nữa <coughs> đấy dao chúng ta có thể nhìn thấy đấy dao thì nó rất là bén đấy phần dao hoàn toàn làm bằng thép thép nhíp rất là chắc rất là tôi rất là dày đây chúng ta có thể nghe tiếng này đấy rất là đanh thép rất là dày đấy hệ thống cái cần gạt này làm rất là thông minh này đấy có các tấm thép ở đây ở đây thì chúng à, tôi làm cái bầu của nó cái buồng của nó thì làm cũng hoàn toàn bằng thép rất là dày đây thép này là chúng tôi dùng thép dày hai ly như này thì cũng như nhiều sản phẩm máy thái chuối máy băm chuối mịn bên chúng tôi đã giới thiệu đây thì cái này đúng hoàn toàn bằng thép rất là dày chắc chắn ở đây <coughs> à, đây cái nắp của nó thì nó sẽ có à, hai cái bản lề ở đây đấy để chúng ta tiến hành gập mở những cái cửa đấy gập lên gập xuống rất là dễ <coughs> đấy gập lên gập xuống ở đây thì nó sẽ có hai cái khóa đây. đấy nó sẽ có hai khóa đây để bảo vệ <coughs> à, đấy để chúng ta tiến hành khóa vào thì nó sẽ cố định cái à, nắp trên và nắp dưới còn ở đây thì nó sẽ có hệ thống à, cái thanh thép này nó để à, làm gia cố thêm cái tấm ở bên trên này đấy đây chúng ta sẽ khóa vào đây rất là dễ thôi đấy là nó có thể cố định xong rồi à, còn đây là cái phễu nguyên liệu thì à, cái phễu này thì đây nó sẽ có hình nón như này à, kích thước bề trên thì nó sẽ tầm khoảng 40 còn bên dưới thì nó sẽ có kích thước đường kính là 20 thì với cái phễu này thì chúng ta có thể là à, băm cây chuối được à, kích thước đường kính là 20 cm nếu một trường hợp cây chuối to thì chúng ta có thể chẻ ra chúng ta bỏ vào còn à, cỏ voi cỏ sữa thì chúng ta sẽ bỏ một lần rất là nhiều đấy rất là thoải mái ở ừ, trên này thì nó được à, đây được gập hình như kiểu là hình cánh hoa như này đây thì thứ nhất là tăng cái độ thẩm mỹ này thứ hai là để đảm bảo cái độ vững cho cái phần phễu này đấy xung quanh được hàn gấp mét và hạt rất là kỹ càng ở đây đây cái phễu này chúng ta có thể mở ra mở vào rất là dễ à, tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu đấy là à, máy thì nó sẽ có thiết kế cái bánh xe đây máy nó sẽ có hai bánh xe đằng trước này và hai cái tay cầm đằng sau đấy thì à, cái à, tay cầm này thì chúng ta có thể rút ra rút vào được đây. À, với à, cái phần khóa ở đây đây lúc chúng ta muốn à, sử dụng đẩy đi đẩy lại thì chúng ta sẽ tiến hành nới lỏng cái ốc này ra chúng ta kéo hẳn cái tay cầm này ra đằng sau để dài hơn để giữ thăng bằng nó tốt hơn này sau đấy chúng ta tiến hành vặn cái khóa cái ốc lại đấy rồi chúng ta tiến hành đẩy đi này đấy đẩy vào đẩy ra rất là dễ ở đây đấy đẩy vào đẩy ra rất là dễ đấy gọn gàng à, các, các ờ, cô ờ, các chú mà lớn tuổi thì vẫn làm được rất là thoải mái đấy lúc chúng ta à, không cần di chuyển nữa thì chúng ta sẽ tiến hành là đẩy cái thanh này vào đấy vẫn và tiến hành khóa lại đấy thiết kế làm khá là đơn giản thôi nhưng mà mang lại hiệu quả rất là cao à, tiếp theo là à, tôi sẽ giới thiệu đến quý bạn là cái phần là thay đổi cái ờ, chức năng băm của máy <clears throat> đấy thay đổi cái chức năng băm của máy thì ờ, đây máy thì thiết kế ờ, hai cái buli hai cái buli hai đầu một cái buli đầu motor và một buli là đầu trục của cái bộ băm đấy thì sẽ có đây ở cái phần buli nhỏ này và buli to này thì là chúng ta sẽ uh, thực hiện chức năng băm thô uh, vì cái này băm quay nhỏ hơn và cái này to hơn thì cái cần nhiều vòng để quay được cái này thì nó sẽ chậm hơn còn ở đây thì nó sẽ sử dụng bu ly ờ, nó to hơn này thì và bên này bu ly nhỏ bên dưới này đấy chúng ta thì nhìn thấy bu ly nhỏ này thì sẽ thực hiện chức năng băm mịn <coughs> đó là tôi sẽ tiến hành cắm điện lên này để chúng ta có thể là ờ, cảm giác được là cái vòng quay của cái máy trong lúc ờ, trong khi chúng ta sử dụng motor tua chậm <coughs> sử dụng cái tốc độ vòng tua chậm đấy máy thì sử dụng motor 2 kg 2 dây đồng và vòng tu 2009 nhưng mà đây tôi có thể nhìn đấy chúng ta có thể nhìn lại đây máy quay này đấy rất là êm rất là nhẹ nhàng ở đây quay đều đều đều đều rất là nhẹ nhàng đấy đây đây từ ra đấy đấy là lưỡi dao quay lúc ờ, chúng ta băm cỏ băm chuối à, tiến hành băm thô thì sau đây tôi sẽ tiến hành ờ, thay đổi luôn cái phần chức năng thì à, để thay đổi thì chúng ta nó sẽ có một cái khóa ở sau này chúng ta tiến hành là một cái tay thép chúng ta chọc vào cái uh, tai đây chúng ta có thể mở cái à, con ốc này ra bình thường thôi <clears throat> đấy sau đấy ở cái máy này thì nó sẽ có hệ thống cái tay cầm ở đây chúng ta cầm cái tay cầm này chúng ta đẩy lên đấy thì sẽ đẩy được cái phần motor này lên đây chúng ta có thể mở đẩy lên này đấy là chúng ta có thể đẩy được cái phần motor đấy đây à, chúng ta sẽ từ từ tôi sẽ nghiêng lên như này đây motor của nó thì là motor là à, 2,2 kW ở đây đấy motor 2,2 kW và vòng tua 2.900 vòng một phút này sản xuất là tháng 8 2021 đấy thì hôm nay là 22 ngày 28 à, tháng 8 xin lỗi ngày 28 tháng 8 gì đây mới sản xuất tháng 8 này luôn đấy nó có hệ thống bản lề đây và cái bản giữ ở đây thì nó có thể nâng lên nâng xuống được thì chúng ta có thể thay đổi uh, motor này hoặc là chúng ta có thể tháo ra tháo vào rất là dễ đấy thì à, tiếp theo muốn chuyển qua mịn thì chúng ta cái Jaguar này chúng ta sẽ cho xuống pulley bên dưới ở đây đấy và ở cái phần motor thì chúng ta cũng sẽ cho cái phần pulley ở đây đấy đấy thế là chúng ta đã điều chỉnh xong à, nói thì dài nhưng mà chúng ta thay đổi thì nó chỉ tầm khoảng à, 30 giây thôi để chúng ta có thể là à, thay đổi xong chức năng của máy rồi tiến hành chúng ta vặn vào đấy rất là nhanh gọn à, với cái à, này thì chúng ta tiến hành căng dây cu loa cũng rất là dễ đấy chúng ta chỉ cần siết chặt cái con ốc này thôi thì dây cu loa nó sẽ tự động nó căng ra sau đấy tiến hành à, dùng cái thanh thép đấy à, cho ngang cái tay đấy và chúng ta siết vào đấy đấy là hoàn thành xong thì uh, sau đây tôi sẽ tiến hành cắm thử điện lên này cho các bạn cùng xem cái tốc độ máy cũng như vòng tua của của cái máy chúng ta có thể nhìn thấy máy quay rất là nhanh Đấy, nó có tiếng gầm gừ luôn Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy máy quay rất là nhanh Đấy, thì với cái vòng tua nhanh như này thì là cái chuối cái cỏ chúng ta băm ra rất là mịn để làm thức ăn được cho gà vịt nó ăn rất là dễ dàng đấy thì uh, kích thước của máy đây tổng thể của máy thì cũng rất là gọn thôi đơn giản thôi uh, chiều dài của máy tầm khoảng 80 tính cả cái phần uh, uh, đằng trước này và chiều cao thì nó cũng khoảng 80 bề ngang của máy thì nó là gần khoảng 50 đấy 50 50 80 và cân nặng thì là máy tầm khoảng 45 cân đấy, cũng rất là gọn gàng dễ dàng di chuyển thì uh, quý vị và các bạn có nhu cầu mua máy băm chuối thái chuối đa năng thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh